Ờ, chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với ờ, kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn máy thái thuốc bắc, thuốc nam, máy thái dược liệu à, Hai chức năng, vừa có chức năng thái lát, à, thân cây cứng, dược liệu cứng và chức năng thái khúc Những thân cây mềm, thuốc mềm, thuốc nam Đây thì đây là máy máy ờ, chạy ở ờ, động cơ toàn phát motor dây đồng toàn phát 2,2 ờ, kg đây motor dây đồng điện dùng điện gia đình 220V 2,2 kg đấy motor điện toàn phát động cơ thì được bảo hành cho quý vị các bạn một năm một đổi mới trong vòng một năm đây sử dụng motor dây đồng toàn phát hết thì máy thì được làm bằng sắt rất là cứng đây khung sắt được ờ, sơn màu xanh này ừ, ở máy thì có hai đầu vào một đầu bên này ờ, để ờ, thái lát thái thân cây cứng đây đầu vào chiều vào của nó khoảng 10 phân đường kính 10 cm còn ở thái khúc này thì đây cũng là để thái để thái khúc các thân cây mềm dược liệu thảo dược thì đường kính thái của nó cũng là 10 phân cái đường kính ờ, để mình bỏ vào cũng là 10 phân thì uh, nguyên lý hoạt động của máy thì uh, đây cái motor 2,2 kg này sẽ có đầu ra ở đây có cái buli ở đây và sẽ kết nối với một cái bánh đà buli to ở đây và sẽ quay cái trục này đây cái trục này quay được này truyền ờ, qua cái bộ ờ, cái lưỡi của nó ở bên đây đây tôi sẽ quay cho quý vị các bạn thấy rõ hơn lưỡi ờ, cái phần thì được có một tấm bảo vệ làm một cái chốt đây Đấy, rất là chắc chắn Đấy. đây là lưỡi để thái lát này à, bên này là lưỡi để thái khúc này còn trong này cái lưỡi dày này là để thái lát này cái bánh đàn này à, thì rất là dày bánh đà này thì à, dày khoảng một phân một cm nó có ra khoảng từng này đấy lúc quay rất là đầm rất là êm ở đây à, có thêm một tấm thiết kế một tấm sắt như thế này để trong quá trình quay thì cái máy nó sẽ đỡ văng hơn đấy vì thiết kế hai cái ờ, lưỡi dao nằm một phía thế này thì cái lực chém của nó tốt nhưng mà nó sẽ hơi văng cho nên là chúng tôi thiết kế thêm một cái ờ, thanh sắt ở đây để ờ, đảm bảo cái độ ổn định cho máy đây cũng có một thanh đây nữa ở đây thì cái này là để để đảm bảo là trong lúc thái thì các thanh cứng không không không đập vào móm cái này nên là chúng tôi hàn thêm một tấm ở đây để à, bảo vệ cái bộ phận này đấy máy nhỏ gọn nhưng mà làm hiệu quả rất là cao đây tổng thể của máy rất là nặng tầm khoảng 40 à, kg cả máy đấy còn à, đây là lưỡi dao à, sơ cua theo máy này ờ, bà con à, đặt theo này thì chúng tôi gửi cho khách đấy thì gửi hàng quý vị ở gần có thể đến tận nơi địa chỉ ở 923 Giải phóng Hoàng Mai để xem máy và mua còn quý vị ở xa thì chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện như thế này và bên bên vận chuyển sẽ giao cho giao cho quý các bạn tận nơi Ví dụ các bạn à, xem máy đúng hàng đúng máy thì à, chúng mình à, chúng ta thanh toán tiền cho bên vận chuyển đấy lưỡi dao được làm từ nhíp ô tô rất là cứng rất là sắc thì uh, quý vị và các bạn uh, có nhu cầu mua máy thái thuốc bắc thuốc nam máy thái dược liệu máy băm dược liệu thì uh, vui lòng uh, liên hệ uh, điện máy cường linh địa chỉ ở 923 giải phóng hoàng mai hà nội chúng tôi uh, vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc Ờ, cảm ơn ờ, quý vị và các bạn đã theo dõi video. Bấm ờ, đăng ký kênh của Điện Máy Cường Linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi. xin cảm ơn quý vị và các bạn.